Xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Đây là cái cây ổi Đài Loan nhà mình các bạn Hôm nay mình à, sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn à, Nhận biết được các loại bệnh ở trên cây ổi như các bạn nhé Đây cây ổi mình thì đang bị bệnh thán thư Đấy, Bệnh thán thư thì thường thường nó đây ở cái đọt này đây con đây bạn Thán thư ở đọt đây Đây Ở ngọn nó lên là nó không lên được các bạn nhé Đấy các bạn xem này nó lên nó sẽ bị héo ngọn héo ngọn và chết cái ngọn cái đọt này đó thán thư của đọt này đây đây vậy này các bạn các bạn nhìn thấy cái cái ngọn này cái đọt đây cái đọt này nó bị héo đấy các bạn héo này thì đương nhiên là nó sẽ không lên được đây các bạn héo khô đây luôn này. Đấy, nó sẽ không lên được không phát triển được và nó sẽ thiệt hại rất là nặng về hiệu quả kinh tế nó không có đọt nên là không ra hoa và không đậu quả được đây là thán thử đọt đây các bạn khô đây khô này Đấy, nó khô hết ờ, cái cái đọt nó ngoài ra thì nó còn ờ, lây cả lên quả các bạn nếu mà cái đọt là nó ở đây cũng đọt bị này đấy khô đọt đây quả đây thì nó bị lây ra cái quả đây nó khô héo đây hoa nó bị khô đây các bạn rụng quả này cũng thế nó bị lây ra đây này. rồi khô khô hết quả xong nó sẽ rụng quả nha các bạn nhé đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy bệnh thán thư nếu mà mình à, không ra vườn là mình quan sát các bạn mình không biết được cái loại bệnh của nó thì uh, sau thời gian nó lan rất là nhanh nó sẽ hỏng hết cái cây ổi của mình và lan ra khắp vườn à, và nó sẽ không mang lại uh, hoa mang mang quả bởi vì cái bệnh thán thư này nó, <clears throat> nó bị từ đọt đọt non của cái uh, cây ổi Đấy, sau đó nó lan ra quả ra lá ra cành Đó, hôm nay mình sẽ phải ờ, dùng thuốc để mình chữa trị cho cái cây ổi Đài Loan này của mình đây các bạn đây là cái gói thuốc ờ, chữa bệnh tháng tư này đặc trị thán thư xương mai thối nhún chết ẻo cây con xì mủ nứt thân đó mình đã xác định được cái cây ổi của mình là bị bệnh thán thư nhé các bạn nhé thì mình dùng cái thuốc này là có tên là meta lecilen gì đấy đại loại là cái tiếng ờ, nước ngoài mình không thạo lắm các bạn ờ, <clears throat> nhớ là cái cái đặc trị đây tán thư đây Rồi, bên này là công dụng của nó đây các bạn Đấy, là thuốc trừ bệnh Đấy, nội hấp phụ tác dụng rộng phòng trừ hữu hiệu bệnh thán thư này đây các bạn nhìn nhá rồi đây là hướng dẫn sử dụng nó thì 15g này đây gói này gói này 15g Đấy, pha cho bình 18 ờ, đến 25 lít nước Đấy, thời gian cách ly 7 ngày đó còn cái an toàn này thì các bạn à, có thể tham khảo cất giữ sử dụng đây đó rồi <clears throat> bây giờ mình sẽ phải à, pha cái thuốc này và mình à, xịt mình phun cho cái cây ổi Đài Loan của mình Ah, ah, ah, ah. Sau khoảng ờ, một thời gian các bạn, mình ờ, xịt thuốc vào cái cây ổi Đài Loan này để chữa bệnh ờ, thán thư cho nó thì cái đọt nó các bạn. Đây. Của cái đọt ổi đây các bạn. Đây nó đang ra mầm. Đấy. Không bị không còn bị um, xoăn lá, không bị còn bị cháy lá nữa, không bị bệnh như đợt trước nữa các bạn nhé. Đây, đọt đây. Đây chỗ đây đây nó đây cũng vậy các bạn. Đấy, đây Nó ra đọt đây Đọt đây nó ờ, không còn bị nữa Đây như thế này Đấy. Đọn, giờ, đoạn phát triển rất là tốt nha các bạn nhé Phát triển rất là tốt à, Xanh tốt và phát triển khỏe mạnh à, Không còn bệnh nữa <clears throat> Đây là phần quả này các bạn Đấy, Quả nó cũng không còn bị nữa các bạn nhé nó phát triển rất là tốt Đấy. đây như, như quả này mình bọc được rồi này Đấy. quả không còn bị mà cái ngọn lá không bị lá không bị đọt nó ra rất là phát uh, rất là tốt phát triển tốt cái biện pháp um, xử lý và um, chứa cái bệnh thán thư ở trên cây uh, à, ổi các bạn rất là hiệu quả các bạn uh, đã thấy mình đã chứng minh và thực hiện cho các bạn xem uh, hy vọng uh, các bạn uh,